がこちらでは。

Cuarto letra. Cuarto letra. Euh, la première, la plus dans les... Euh, dans les hauts, on est. Voilà. Oui, c'est la première. Thank you. Mutta onko tuo nahkaa vai onko se kumi? Kato, onko se nahkaa vai onko se kumi? Outi. Rubber. Rubber. No siitä me saadaan vaan ja siitä. Olla parempaa. Niin voi. No siis kumia ja sitten ei otetakaan. Mutta autorengas on kyllä semmoinen, että ei itse tullut mieleen, mutta siitähän sen saa. Se saa tekisi sen, sen kuparin nyt. Kyllä aika lämmin täällä, että mennä ulos. Yeah, big time. Katsotaan, niin, niin, niin. Nyt se heikutetaan, katsotaan. Se on liian. Se on liian. Al-Aziz Joyen

Quanto tämä on Tata, ba monte machine yana. Joo, diilaillaan se kohta. Katsotaan, tämä mitä tässä tapahtuu. No niin tohkeessa, niin antaa

5 à 600 mm quoi. Tarkista se paksuus on. Onko se joku paksuus. Siis okei. No no, no. no, no, se on paksu. no, niin, se on ihan hyvä paksuus, mutta kun se pitäisi olla leveä. Joo, palataan siihen. C'est bon, mais c'est plate. Euh, vous voulez la surface Oui. Donc, il y a trois oh. eh, Il y a il quoi. Avec ça, avec ça. avec ça. Oui, avec ça. Eh, c'est possible de faire avec Tu viens là. vous voulez que ça soit comme ça, surface comme ça, comme ça. Mm Oui. oui. C'est comme, comme ça.

On va faire. Vous voulez que la surface soit comme ça oui. Oui, On va essayer de voir. Amen, amen beaucoup. On la se, on la amen eh, on va acheter le charbon. Il faut le dire Pour acheter le charbon. Ce n'est pas pour le travail, c'est pour acheter le charbon.

No, Vizoreyle şunun sonra. Ey amca. Katot miten teet, laata kerrallaan. Les amis, pour le travail, il va payer. Hein. Pour le travail, il va payer. bɔ mia mia mia tɛ ko ne kura mu bɛ mia wuli wɔna mia wuli mu wɔna manyi do naa mia mi n'a yɔ piri na tobi na bi bɛ kiri kiri mia bɛ yalo n'a ma nua nuna le mia nuna kura o. Black Sabar, sabar dulu kan. Iya. Sok birem apa? Birem aja yo. Kalau birem apa? Birem le. Padahal. Tahu. muuta kuin pari kuu. Ei se ole tosi kummempi tultu. Mm, ei niin. Minä. Mutta pystyt sä itse tekemään, sä et pysty valsaamaan kuitenkaan. Mä en pysty valsaamaan, enkä mä pysty tota... Ja se on liikaa. Jos meillä on 够吧，对。 没问题。 Hmm? Hein? big If oui, oui, ah, yeah, yeah, yeah. Hein? school Okay. Hein? Oh, la mienne, la mienne, il marche le la Il Ok, ok. After I put that for engine, it is just more. with this one. Yes. it from this one. Yes. Oh. bien. If you take here, you put down this, mm. uh, if you put after. Ahora, ole jibe la keke Big abe, uh, mm. big one. Yeah. A big pass this. Yeah. Uh, big pack this. Uh, no, it's uh, it's okay. The, the it's size. Okay like this. The, the size is good. It's okay. Okay. Oh, okay. Okay. Uh, when you I am mine. Uh, you look at. Mas o Oh, Yeah. Where I am? Alay. Alay, yeah. I'm not going to go to that. I know, but I know, but I want to run a school. That's a second and third. That's a belly, yeah. Alay. The one there, me, yeah. Grass. Amen. Uh, we can, uh, can be Johnson out here. rituality sirika for rituality sirika ne ko eji nga ne ba le gunyere ma Ah. bɔra. Salolé, le nez, plus la gagne, plus l'autre.

tɔ ye kplɔ va fi nye kplɔ va parce que ya ye ye mu le ya. o nɔ fi ya. ayi ye mu le. o de si wolo. an fa mi tɔw ni. an fa mi ta. ɛɛ n'o ye an fa mi kudo gan to le kun mama ye le nya bɔ fi mɛ ko mi ti nɔ. ne ne ta de le mɔ di le fi. zɔn ka ti o zɔn ka ti 我天天天。Não faço. Mora, Zé. E foi filme. Caralho, filho.

ba ê ok gì rồi hả cứ mười xin đi là ok ờ ờ gì rồi đấy nó là cuộn giấy trả căn một nka misape a o kɔfi ka o sana kɔma le yɔn kɔm kɔma ho. mágica. nítorí ọ̀nà ìtọ́kágá tán kù ni. Amina gama. Amina ma. Hasta la teco, Lumi. La teco. hết à, à? chỉ Malaysia ở rồi vậy vì chỉ là này gì nữa nhỉ ờ mùi mà mà bắt được tuân nhu mùi No, No, no, no. 就是手机的，还明年，你到哪 Este. Una gota. Pasa. Yeah. ɛgba srɛ wo nu kwa ɛgba srɛ wo nu kwa ɔna bɛ gba srɛ ne kwa tɛ srɛ wa ana nyamu nyamu leka akyɛ na ati akɔɛ ta ala kɔɛ eh ne wo nya popo ala ma alolo wu masini alo ne yɛ nya wa mm. bonsoir

good uh, uh, <laughs> than show. Uh-huh. Show of the master. What's a fed man? <laughs> Thank you.

C'est trop. non, C'est bon. Il y a tout dedans. Ah

regué. Coragem. Adiante, é, né? Então, né? É, era o pessoal era ridículo. É na é era muito bom. Apoio, vai, vai Canon of that one. Sente con le hanno yellow. sentador, sentador. A mão no sapo, o sapo, eu não pelo. Eu vai ir lá pro Ah? E a coroa da vacuna, eu vou virar de fatosa. Ah, eu. Ó, eu vou apanhar, vou apanhar agora. Tá, se fosse o Aí, né?

Imejaa rule. Kaka wote ni wa cassette đi tu ni. Ya, cassette ni na. Ile ni. Wa là mwe. Wa. No, no c'est la la quoi. Euh. Ile mungu wa kwa. Ndio shau wewe nyuvura ni kwa. Wa uple mgoro uple cassette black ghê qua nó sơn làm mà xin làm rồi xin có anh viên ôm nhà bây giờ cái gì? gì. à chứ. Cita. Confia. Confia su lei. Ah, buia. Dua. Dua. Buon altro. wow. eh, impressiona hii jiu kwa rura tura tapu Essa é uma troca, ah, uma foto. Olha aí. Agora não há. É, ó, dentro, dentro. Olha aí, penseiro, dei giulio qua, olha come si fa. Ora, c'è tu. Guarda qua. Ah. Là dei penseiro. Là da giù ya. Empeo. Là la macchina. Oh yeah. Olha lá esse via. Olha lá esse via, aspetta. Non è nessuno che dico. Andate tu fiere. Vabbè, io. Lời ừ. Lời عشان أتنقل التوقعها هبقى تاني الأول كده كده كده كده كده كده كده لذيذ شوفونا أنا إيه أصور فيها طبق حبلي وأنا كده kɔrɔ n yɛrɛ de kɔrɔ do gbé kpakpɛtɛ aɖe ka ɖe le wasi ko wosɔ wosɔ bibitia da ɖe nyɔnu abɔ gan fãtɔ le xɔ. ne gbɔ wo lo na o la un peu. un peu. akaba bɛ bɛ bɛ bɛ da da mɔlɔ wa dama a kan kɔ. a pose le désir. 어디 어디 어디 어디 어디 아이 이거 아치 밑에 밑에 밑에 밑에 밑줄하는 가져가는 라인 Oui, un peu. Un peu. Un peu. Oui. Un peu. he's a Golden emperor. Emperor. Uh, emperor. ఇది యాభై కాదు అయ్యా యాభై కాదా em về chiều mười ba à dạ.

baik Nah, oh. Así que. Haga, haga seco todavía. dua. MPF. MPF. MPF. That's it. Ala kò la dọ̀ dáhùn ọ̀fẹ́. Sùdẹ́rù máa ṣe dọ̀ ẹ̀. Ìdáhùn. Ọmọ tèjì àtúrà. Ìbúwó wa tọ́ apá. Pàdé. Tí wọ́n á tó bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ọmọ tèjì àti ìdí àti ọmọ tèjì ní ìsúgbé tí wọ́n ń ṣe dọ́nà ẹ̀ nígbà tí iná ló bàgẹ́tì ló sun wá ó sì ròdó ara láwọn ìdílé gbà. ẹ̀ ń pè nínú lápọ̀nrọ̀ lọ́sọ̀. ẹ̀ ẹ́ sìn ọ́. bọ́lá òbí yẹn là kẹlẹ́ kí ìtàlẹ́ rà. ga di tu le ga ko vie baba de baba Porque ahora entendeu? Agregador sem buduma aqui. Agora ela tem foi. Agora vai vai. Ela pode dar lá no flash, dá que bom. Dá que bom lá no flash, vậy à ấy là chị kì ý mà là chị mà dạ. à, à cái này ý vậy à đâu rồi à bao nhiêu Oh, I didn't do anything. Bien, tu vas voir. Así. Aquí te vas a llevar. It's good now. I'm good. Okay, it's good now. I'm é Fia vídeo. É, é é <laughs> Dá vai. Oh. Não, põe, põe. Olivier, écoutez. Ah. Travail. Très bien. Ifi kan là Un peu. Un peu. Un peu. <laughs> Ya, tanto, pero también ya, como vos, no lo hago. quên cái cam nó rồi ồ nhá sau nó là đưa cho anh quên xếp đi rồi trong đoạn thôi Yeah, it's good. Come on. Yeah. 大家都知道。